pha cho anh giống như mọi lần đen đá có vị ngọc vừa ngoài trời là mưa thành phố lại nhớ nhà vì chân lột dừa chọn góc ngồi thật vắng vẻ hạn chế ngồi gần khách khác ta cần tĩnh lặng vì nhiều thứ đã khiến tâm mình rách nát cảm ơn em vì cà phê hôm nay khá hợp mọi việc mình làm vừa ý như thế thì giờ cũng đâu quá ngợp gia đình công việc bạn bè tình cảm tuổi trẻ chỉ giỏi chăn trở làm gì biết cách để lòng bình thản con cũng có nhiều ước mơ hồi lớp 8 thích làm nha khoa lớn một chút văn nhưng lại sợ bị mẹ ba la ở học viện cũng khá là tốt nhưng cũng chẳng tiếp nhận nhiều thứ con muốn được sống như carrot theo đam mê thì phải liều chứ sau tất cả những việc con làm nước mắt con cũng rơi một giọt vì con tin mình giữ chiếc áo thành công vừa hương hạt nêm bột ngọt dù khó khăn chờ con phía trước nhiều trong đầu cách để vượt qua lê anh tài nấu ngon hơn mẹ và sau này sẽ giỏi vượt ba Mong ở xã hội này tình anh em vẫn như ban đầu Cà phê đá hút thuốc về hè Vẫn nhớ nhau mỗi khi sang giàu Ai đòi giữa mình giữa đời bốn ba anh em đàng hoàng đã là vui đó quyền hồ giờ là xếp nhỏ lên xếp lớn chẳng biết bao giờ quốc anh nghĩa vụ công an ra trường sớm để cho tao nhờ cầu nguyên lâu không liên lạc sắp thành sĩ quan lục quân tài lệ ngoài học nấu ăn thì còn biết đáp phanh hên chục chân tuổi trẻ là những ngày tôi ước mơ nhiều nhất ta đưa ra rất nhiều mục đích mục tiêu mình nghĩ rằng sẽ có được tất cả rồi khi mà gặp khó khăn mình mệt mỏi mình không biết mình có đang đi đúng hướng hay là không vấp ngã thất bại là tuổi trẻ và những mối tình có người đến và đi nhẹ nhàng như thể hút xài gòn bạc Có người thì như manh trắng, có chút đậm nhưng vẫn còn nhạt Có người làm Raven A, hợp với ta lại có hương thơm Cả ba số hiểu mình như thế mà lòng không biết trân trọng thương hơn Không xứng đáng vì một ai đó mà tự khiến mình trở nên bết bát Màu cà phê có thuốc khá đẹp nhưng cũng lại là một điểm chết khác Ta không rượu say không phải là cách giải quyết Ngoài tĩnh lặng ta cần tỉnh táo để tìm bình an trên lòng tại nguyện Anh suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết về em một chút Ngày gặp lại em vẫn như thế chỉ là của anh dù chỉ một phút Vì ngày đó vẫn là Thảo Nguyên, Thảo Nguyên giờ đâu nắng xanh tươi Hai bên đường là hàng câu số đường về nhà em đi cúp 50 Thời gian dịch chuyển con người, em cũng có thêm tình cũ Anh thì mãi mất mình ngày xưa, dù đã lần tìm thử Đừng hỏi anh sao chút thích em Nếu nó vậy em có bật cười Chỉ có yêu mới khiến anh viết cả chục bài rap Nhưng cho một người anh giờ chẳng tốt gì đâu Có tính mộng mơ là không thể bỏ Năm 27 mình sẽ cưới nhau tin em không đùa rồi lại để đó Nhìn thấy anh còn ngày đó chưa Vẫn còn giữ cái cách rap thật Mà không biết mọi thứ có như anh rap Vì đời còn nhiều áp lực Trước mắt tự lo mình thôi Chạy đua với đồng tiền miếng cơm Đời số đẩy thì đáng kiên cường Để sau này còn có tiếng thơm Tại đứa trẻ nên tập chịu trách nhiệm đời mình ta đâu còn là một đứa trẻ đã biết lo tương lai đời mình